hôm nay Tâm có hẹn với lại một lãnh đạo cấp cao để cùng nhau thảo luận về một chủ đề rất là hấp dẫn đó chính là làm sao để mà ứng dụng các thành các sản phẩm có thành phần sữa non để chăm sóc hệ miễn dịch cũng như là ứng dụng các sản phẩm này để vào kinh doanh như thế nào thì vì là thấy đây là một cái chủ đề rất là hay cho nên là Tâm quyết định là chia sẻ chủ đề này cho mọi người cùng tham gia Dạ, xin chào Tâm. À, xin giới thiệu với các bạn đây là thủ lĩnh năm sao vàng Nguyễn Thị Ngọc Thảo. Dạ, xin chào à, quý vị và các bạn mời dạ, đúng ngồi À, dạo này tình hình à, dịch diễn biến rất là phức tạp thì không biết là cái à, tình hình kinh doanh của hệ thống mình có ổn không Thảo ha? Dạ. Thì à, như chị đã biết thì hiện nay á, thì Bộ Y tế à, luôn luôn truyền thông là mình cần phải à, nâng cao sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch để bảo vệ sức khỏe của mình để à, chống chọi lại với à, dịch bệnh hiện nay. Và hiện nay chúng em đang kinh doanh rất là tốt. Ở cái góc độ người kinh doanh thì à, những sản phẩm nâng cao sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch thì à, À, như Imufort, Alphalibit, Collot Stem thì hỗ trợ rất là tốt nhưng à, đối với một chuyên gia dinh dưỡng thì à, không biết là chị có thể chia sẻ rõ hơn về cái công dụng hỗ trợ dinh dưỡng miễn dịch ừ. giúp nâng cao sức đề kháng cho sức khỏe như thế nào được không ạ? À, thì các sản phẩm như là Alpha Lipid Life Fly, Imufort hoặc là Colactem thì đều có bổ sung thành phần là sữa non bò thì rất là nhiều nghiên cứu người ta đã chỉ ra rằng là sữa non bò có cái sức mạnh à, công dụng đó là gia tăng sức đề kháng rất là tốt bởi vì sao bởi vì là trong sữa non bò có một cái thành phần cực kỳ đặc biệt đó chính là kháng thể IgG thì à, đối với hệ miễn dịch thì kháng thể là một thành phần cực kỳ là quan trọng và khi mà sữa non bò khi mình sử dụng á thì mình sẽ bổ sung ờ, trực tiếp cái kháng thể IgG vào trong cơ thể của mình luôn thì ờ, hệ miễn dịch của mình nó sẽ có hai cái hàng rào bảo vệ đó chính là hàng rào thứ nhất đó là hàng rào IgG là hàng rào kháng thể và hàng rào thứ hai đó chính là hàng rào tế bào miễn dịch thì sữa non bò không chỉ là cung cấp trực tiếp cái kháng thể để cho hỗ trợ hệ miễn dịch mà nó còn uh, thúc đẩy cái quá trình đáp ứng miễn dịch có nghĩa là khi mà mình sử dụng sữa non bò thì sẽ à, giúp gia tăng cái khả năng là chống chọi lại với bệnh tật tốt hơn thì cái việc là sữa non bò gia tăng khả năng à, tăng cường khả năng miễn dịch cũng như là gia tăng sức đề kháng thì đã rõ tuy nhiên là để mà à, làm cách nào đó mà chế biến sữa non bò để mà mình có thể sử dụng được mà vẫn giữ được cái khả năng tăng cường hệ miễn dịch đó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác nó rất là khó bởi vì sao bởi vì là mình làm cách nào để mà mình có thể chế biến mà vẫn bảo toàn được cái kháng thể đó cũng như là dùng một cái công nghệ dẫn truyền hoạt tính sinh học để mà đưa được cái kháng thể vào trong cơ thể rồi kháng thể đó phải phải phát huy tác dụng với cơ thể của mình lại là một câu chuyện cực kỳ khó và cái câu chuyện đó tuy nó khó nhưng mà New May lại mình lại làm việc được rất là thành công cho nên đây chính là một cái thế mạnh mà New May à, rất là ừ, theo tâm thì đó là một cái thế mạnh cực kỳ cạnh tranh à, đối với thị trường và nói về cái sản phẩm nếu như mà Immuforce mình có thể nói như là nó là một cái chiến binh cực mạnh để mà bổ sung một cái hàm lượng kháng thể cao cho hệ miễn dịch thì Colostem lại là một cái sản phẩm hỗ trợ để mà thúc đẩy cái quá trình miễn dịch xảy ra có nghĩa là giống như hệ miễn dịch của mình nó có một cái hàng rào bảo vệ hai lớp giống như bảo mật hai lớp gì đó cái hàng rào thứ nhất đó chính là hàng rào kháng thể thì mình sử dụng Immuforce để cung cấp kháng thể và cái hàng rào thứ hai là khi mà cơ thể mình có nhiễm bệnh thì cơ thể mình sẽ gia tăng cái khả năng đáp ứng miễn dịch có nghĩa là bắt đầu à, huy động toàn bộ những cái lực lượng tế bào miễn dịch là tế bào rất là mạnh để mà có thể à, tiêu diệt các mầm bệnh đó là cái hàng rào tế bào miễn dịch thì collagen nó sẽ hỗ trợ về cái lớp thứ hai cho nên là với hai sản phẩm này nó sẽ gia tăng bảo vệ hai lớp hai hàng rào kiên cố nhất cho cơ thể của mình luôn và đừng quên là chúng ta sẽ bổ sung thêm sản phẩm Antalipid Lifeline hàng ngày nữa bởi vì sao bởi vì là cơ thể của chúng ta luôn luôn cần rất là nhiều chất dinh dưỡng mà trong đó là phải cần rất là nhiều loại vitamin và khoáng chất thì alpha lipid lifeline sẽ cung cấp cho chúng ta đa dạng các loại vitamin và khoáng chất hơn đồng thời là các anh chị cũng biết là dù mà mình ăn ờ, nhiều thực phẩm như vậy mà nếu như đường ruột của mình không có tốt đó, thì làm sao mà mình hấp thu được đúng không yeah. Dạ. giả sử như mình uống imufort mình uống collatem rồi mình uống đủ thứ cái chất bổ khác mà cơ thể mình không hấp thụ được thì làm sao mình xài cho nên đó là à, với sản phẩm alpha lipid life fly thì mình có bổ sung thêm probiotic sẽ giúp cho cái đường ruột của mình khỏe mạnh hấp thu tốt hơn và đồng thời là gia tăng cái hàng rào à, miễn dịch đường ruột vì vậy mà có thể nói là cái bộ sản phẩm Alpha Lipid Lifeline, Imufort và Colostem là một cái à, bộ sản phẩm mà ừ, tâm rất là tâm đắc trong cái thời buổi mà à, dịch bệnh tràn lan như thế này thì cái việc mà tự bảo vệ cơ thể mình à, khỏe mạnh từ bên trong là cực kỳ quan trọng mà cái việc này nó rất là dễ làm đúng không ví dụ như sáng mình uống một ly Lifeline và mình bổ sung thêm sản phẩm Colostem hoặc Emufort thì có quý vị có thể thấy là mình vừa đủ dinh dưỡng này mình vừa à, hấp thu tốt nè mà mình còn gia cố thêm cái hàng rào miễn dịch mà không phải một lớp mà hai lớp luôn đó thì như vậy thì mình sẽ yên tâm hơn trong cái việc đó là tăng cường sức đề kháng của mình thì đứng về góc độ chuyên môn thì tâm nhìn cái sản phẩm này tâm rất là tâm đắc còn không biết là về cái góc độ mà kinh doanh ở ngoài thị trường đó, thì à, thảo thấy cái sản phẩm này nó có thế mạnh như thế nào dạ yeah. ở à, góc độ kinh doanh ngoài thị trường thì hiện nay chúng em đã kinh doanh cũng hơn uh, 5 năm rồi thì à, chú em rất là tâm đắc ở cái sản phẩm là dinh dưỡng miễn dịch có nghĩa là về góc độ dinh dưỡng là chúng ta sẽ bổ sung vitamin khoáng chất cho cơ thể về góc độ miễn dịch thì alpha biết bổ sung thêm một cái nữa đó chính là kháng thể và hiện nay rất rất nhiều những doanh nghiệp đang kinh doanh về à, à, những sản phẩm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng nhưng thiếu một cái đó chính là kháng thể tự nhiên và cái thế mạnh mà chúng em đang Ờ, đưa sản phẩm ra thị trường á, mà người tiêu dùng chấp nhận ừ, tốt à, đó chính là hiện nay à, dịch bệnh đang nói rất là nhiều về kháng thể không biết chị Tâm đã đã từng nghe những xem những bài báo gần đây như là đất nước Cuba có hỗ trợ cho Việt Nam của mình à, những sản phẩm thuốc để ừ. kích thích Ừ, kích thích để uh, sản sinh kháng thể trong cơ thể ừ. uh, để người bệnh có thể là uh, có nhiều kháng thể hơn trong cơ thể của mình ừ. để nâng cao sức khỏe rồi uh, uh, có nhiều nghiên cứu cho thấy là uh, kháng thể trong sữa non của bò hiện nay có thể hỗ trợ rất tốt cho uh, sức đề kháng của con người và đó cũng là những cái truyền thông mà giúp cho cái việc kinh doanh sản phẩm này tốt hơn vậy uh, ở góc độ uh, uh, kinh doanh thì chúng em ờ, rất là tự hào khi mà sản phẩm của mình vừa bổ sung thành phần dinh dưỡng vitamin khoáng chất à, và vừa thêm vào đó là à, bổ sung à, kháng thể à, tại vì hiện nay á, có hàng ngàn những doanh nghiệp à, và em nghiên cứu là à, những năm gần đây thì à, hơn 4.000 doanh nghiệp họ phân phối cái sản phẩm à, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng à, và chủ yếu là phân phối ở tiệm thuốc tây à, nhưng mà thiếu một cái là bổ sung thêm cái thành phần kháng thể ừ. và thế mạnh của cái sản phẩm của mình để ừ. kinh doanh được tốt đó chính là kháng thể tự nhiên ừ. à, và theo góc độ của chị à, tâm thì à, em có một câu hỏi nữa ừ. đó chính là à, làm thế nào để mình gia tăng cái hiệu quả à, đưa cái sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng ở ừ. góc độ dinh dưỡng chị ừ. không dạ. có thể chia sẻ không ạ thì ờ, về mặt dinh dưỡng thì như hồi nãy tâm vừa tư vấn là ba cái sản phẩm Antalipid Life, Fly, Imufop và á là mình có thể ai mình cũng có thể sử dụng được hết. Dạ. À, tuy nhiên là đối với ờ, một số cái đối tượng thì tâm nhấn mạnh thêm một chút xíu là ví dụ như là những người già và những người bệnh mãn tính đi ha thì ờ, cái hệ miễn dịch rất là yếu yếu hơn ừ. người bình thường rất là nhiều yeah. Dạ. ví dụ như người bình thường của mình đó là mình uống bữa sáng kháng thể một mỗi ngày hàng ngày yeah. Dạ. là mình uống một ly life life thì yeah. Dạ. đối với những người già và những người bệnh mãn tính thì uh, cái hệ miễn dịch lại cần củng cố hơn nữa đó cho nên là nếu như mà được thì tâm khuyến cáo với các anh chị là đối với những người này thì mình thêm nên sử dụng thêm imufort à, ờ, bởi vì sao bởi vì là khi mà ờ, cái hệ miễn dịch yếu đồng nghĩa với việc á, là cơ thể mình sản sinh không có đủ kháng thể thì khi mà mình bị à, cho nên là mình rất là dễ bị viêm nhiễm và nhiễm trùng mà trong cái giai đoạn mà dịch bệnh hiện nay thì các anh chị cũng thấy là đa số những người mà nhiễm Covid-19 mà tử vong đó là thuộc với nhóm người nào? Đó là nhóm người già và những người có bệnh nền. Lý do ừ. vì sao? Bởi vì những người này là có hệ miễn dịch yếu. Thì cái việc mà hệ miễn dịch yếu nó sẽ gây ra hai cái hệ lụy. Đầu tiên đó là khi mình nhiễm vào thì à, mình không có sản xuất đủ kháng thể thì ừ. cái với cái việc là mình bổ sung immunfort với cái hàm lượng kháng thể cao như vậy á, thì sẽ giúp cơ thể mình nhanh chóng à, cung cấp lượng một lượng kháng thể lớn có sẵn trong cơ thể đi đã ừ. đó là cái hiệu quả nhanh đối với sản phẩm rồi cái thứ hai đó là vì hệ miễn dịch yếu cho nên là khi mà mình nhiễm vào thì cái đáp ứng miễn dịch nó chậm đáp ứng miễn dịch chậm có nghĩa là cơ thể mình kêu lên cái tín hiệu cầu cứu nhưng mà nó không sản sinh được những cái tế bào miễn dịch là tế bào bạch cầu á để mà tiêu diệt hết những cái vi khuẩn đó là lý do vì sao mà những người mà bị nhiễm bệnh mà thuộc cái đối tượng này là tiên lượng nặng và nguy cơ tử vong cao ừ. là vì cơ thể bị virus tấn công nhanh quá cho nên là dẫn đến siêu hấp hay là suy đa tạng cho nên là nó bị tiên lượng nặng và tử vong cao nghĩa là cơ thể mình chống chọi không kịp đó ừ. là lý do vì sao mà cần bổ sung imufort tiếp sau đó là bổ sung thêm collagen collagen nó sẽ giúp là thúc đẩy cái tế bào gốc sản sinh ra các tế bào bạch cầu đó cho ừ. nên là mình sẽ bảo vệ được cái lớp đầu tiên là cái lớp như hồi nãy tâm nói đó là bổ sung kháng thể nhiều hơn ừ. tại vì mình sản xuất không đủ thì mình phải bổ sung nhiều hơn thứ hai nữa là đáp ứng miễn dịch yếu thì mình sẽ dùng con lactam để mình hỗ trợ để mà có thể kích thích cơ thể sản xuất tế bào bạch cầu nhiều hơn thì với hai cái lớp bảo vệ này thì tâm à, tin rằng là đối với những cái đối tượng mà hệ miễn dịch yếu thì mình sẽ có cái trợ thủ đắc lực đó là imufot và calottem đương ừ. nhiên là mình vẫn phải uống alpha lipid lifeline để bổ sung dinh dưỡng rồi đúng không dạ. à rồi à, theo tâm thì mình nghĩ là à, với phụ nữ của mình đó thì ai cũng mình cũng muốn là mình khỏe đẹp hơn đúng không yeah. Dạ. theo chị em phụ nữ chúng mình thì tâm nghĩ là mình nên sử dụng life fly hàng ngày đó là lý do vì à, trong life fly á, là cái vitamin khoáng chất nó đa dạng mà chị em phụ nữ chúng mình đó là làm rất là nhiều việc có đúng không yeah. Dạ. mình cần năng lượng rồi à, mình cần điều hòa ổn định trao đổi chất thì cái vitamin khoáng chất là nó cực kỳ quan trọng đó thì nó sẽ giúp mình ổn định cái điều hòa trao đổi chất đồng thời là với à, sản phẩm Lifeline thì cung cấp à, hàm lượng canxi để mình có thể ngăn ngừa được à, loãng xương giúp cho xương chắc khỏe hơn thì phụ nữ của mình là nguy cơ loãng xương cao hơn đàn ông mà đúng không đó cho nên đó là khi mà mình sử dụng Lifeline ấy, thì mình sẽ giúp à, à, ngăn ngừa được cái cái vấn đề đó và giúp ừ, chắc khỏe xương hơn và giảm được cái tình trạng là loãng xương còn tâm khuyến khuyến nghị là mình thêm nên bổ sung thêm colostem nữa là vì ừ. sao là vì collagen á là nó sẽ kích thích hỗ trợ cái quá trình sản sinh tế bào gốc mà mà tế bào gốc nó làm được nhiều việc lắm nó sẽ điều hòa các chức năng trong cơ thể của mình cho nên là nó sẽ giúp hỗ trợ hồi phục các chức năng trong cơ thể mà chức năng trong cơ thể của phụ nữ là chức năng sinh lý là cực kỳ quan trọng nếu ừ. như mà mình thiếu hóc môn mình càng lớn tuổi lên mà mình bị à, những cái chức năng nó, nó giảm đi thì hóc môn nội tiết nó cũng sẽ giảm thì mình sẽ dễ rất là dễ cáu gắt rồi mình rất là dễ stress mà mình già hơn cái tuổi của mình nữa cho nên là để duy trì được cái sự khỏe và cái vẻ đẹp của mình sức khỏe và vẻ đẹp thì tâm nghĩ là nên bổ sung thêm à, colostem ngoài cái alpha lipid lifeline thì tâm thấy là đối với những cái đối tượng như là người già À, phụ nữ rồi những cái đối tượng mãn tính thì đây là một cái à, những cái sản phẩm mà hỗ trợ rất là đắc lực trong à, cả trong sức khỏe và đặc biệt là trong cái thời dịch bệnh này á, thì à, nếu như mà có điều kiện thì ai cũng nên thủ sẵn cho mình một cái à, bộ sản phẩm như thế này để mà có thể gia tăng cái sức mạnh từ bên trong thì đối với những cái đối tượng này thì không biết đó là thảo có cái à, chia sẻ gì về à, kinh nghiệm của mình đó khi mà đi thị trường thì gặp những cái đối tượng này thì mình cách tư vấn chia sẻ như thế nào ha? Dạ. À, cảm ơn chị Tâm. Thì cái phần mà chia sẻ kinh doanh thì à, thực ra khi mà chúng em chia sẻ thì dựa vào cái cảm nhận của mình. như là chúng em sử dụng và nó nâng cao sức đề kháng bên trong cơ thể của mình rồi từng bước từng bước nó phục hồi được sức khỏe à, sau đó là mình lan truyền cái kinh nghiệm cái kết quả của mình cho nhiều người xung quanh đó là cái kinh nghiệm bán hàng ừ. và đặc biệt hơn là à, chúng em thường xuyên à, đi thu thập ừ. nhiều những kết quả sản phẩm từ Alpha Lipid cũng như là Colostem, ừ. à, Ừ. À, tại vì hiện nay là không phải là một người hai người đang sử dụng alpha lipid mà ừ. cũng có rất là nhiều người đang sử dụng rồi ừ. thì à, để mà kinh doanh tốt ừ. thì cái niềm tin bên trong chúng em phải có ừ. thì à, chúng em đi à, gặp những người đã sử dụng alpha lipid rồi ừ thì uh, cho em lên công ty uh, đến những cái buổi sự kiện ừ. để tìm hiểu xem thử là uh, ờ, những người nào họ đã sử dụng sản phẩm hiệu quả rồi và họ kể cho mình nghe những câu chuyện ừ. thì uh, khi đó thì chúng em sẽ có nhiều những câu chuyện về kết quả sản phẩm và đi kể cho khách hàng nghe tại vì hiện nay á, có rất là nhiều những sản phẩm họ đang quảng cáo rất là nhiều nhưng mà không khách hàng sẽ không biết chọn sản phẩm gì ừ. khách hàng sẽ không biết là mình sẽ mua sản phẩm gì đây Ờ, và hiện nay trên ờ, thị trường thì có hàng ngàn hơn 10.000 sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng thực phẩm chức năng ừ nhưng mà cái công dụng nó cũng giống giống nhau ừ. vậy thì khách hàng sẽ lựa chọn sản phẩm nào đây đúng rồi cứ gia tăng sức đề kháng tăng cường miễn dịch dạ. thôi ừ. <laughs> nhưng ờ. mà cái điều mà mấu chốt để khách hàng quyết định sử dụng sản phẩm đó ừ. chính là công dụng thực tế ừ. và cái mà như là cái hiệu quả trên cơ thể thực tế dạ đúng, đúng rồi ừ. à, và cái mà alpha lipid mang lại và chúng em kinh doanh rất là tốt À, và doanh số của New May cũng đang à, phát triển đó chính là nhờ vào kết quả thực tế ừ. công dụng thực tế à, cả nhà biết là hiện nay có rất là nhiều à, những doanh nghiệp ừ. họ phá sản và em đọc báo gần đây á, là do ảnh hưởng tới dịch à, mỗi tháng là có hơn 9.000 à, doanh nghiệp bị phá sản vậy thì à, nhưng mà Alpha Libit à, nó mang lại cho New May như thế nào là doanh số mỗi năm mỗi tháng gần đây á, ừ. từ đầu năm tới đây thì ờ, mỗi tháng doanh số đều ổn định và đạt kỷ lục là tháng 7 vừa qua thì doanh số vẫn tăng đó là uh, dựa vào cái công dụng thực tế của cái sản phẩm Alpha Lipid cũng như là Colostem và Imofop mang lại ừ. và ờ, ở cái góc độ người bán hàng thì chúng em luôn luôn với cái mong muốn là gì trao đi cái giá trị sản phẩm cho khách hàng thì đó là cái mà khách hàng đang cần bây giờ ừ. và điểm đặc biệt hơn là Ờ, đôi khi thì chúng em à, có những khách hàng chưa có tìm hiểu ừ. nên à, họ đã nghe alpha limit nhưng họ chưa tin chưa hiểu à. vậy thì làm thế nào mà chúng em à, có thể bán được sản phẩm ra thị trường đó là nhờ vào sự à, kiên trì chia sẻ thông tin ừ. à, và em tin chắc rằng khách hàng chưa dùng là khách hàng chưa có đủ thông tin thôi nhưng nếu như khách hàng mà có đủ thông tin rồi thì họ sẽ dùng ừ. và thậm chí có những lúc á, em đi à, ra thị trường thì có nhiều khách hàng họ nói là à, trời ơi sao mà à, con có tiền để sử dụng sản phẩm này hả sản phẩm này cô thấy rất là tốt ừ. nhưng mà cô chưa có điều kiện sử dụng thôi ừ. nhưng mà khi mà cô có tiền là cô sẽ sử dụng sản phẩm này để à. cô biết là rất nhiều người đã sử dụng sản phẩm hiệu quả rồi có công dụng thực tế rồi ừ. và có những người à, họ chưa chấp nhận sản phẩm của mình cũng đôi khi là do mình chưa cung cấp đủ thông tin và chúng em cứ thế là à, một ngày đến gặp khách hàng Ờ, mình chia sẻ một thông tin ngày hôm sau lại tiếp tục cho thêm thông tin khác nữa ngày hôm sau tiếp tục cho nhiều những thông tin tại vì ờ, khi mà em sử dụng sản phẩm thì em cũng phải là tìm hiểu thật nhiều những thông tin về cái sản phẩm này nó mang lại cái hiệu quả cho sức khỏe của mình như thế nào ừ. thì chúng em mới tin ừ. vậy thì khách hàng chưa chọn chỉ là khách hàng chưa có đủ thông tin thôi ừ. vậy thì ờ, cứ kiên trì kiên trì kiên trì mà cho khách hàng đầy đủ những thông tin để khách hàng có niềm tin thì lúc đó khách hàng sẽ lựa chọn sản phẩm của mình ừ. theo như kinh nghiệm của thảo chia sẻ thì tâm thấy là à, hệ thống của thảo đang kinh doanh rất là tốt thì à, không biết là thảo có thể chia sẻ à, thêm về cơ hội kinh doanh trong ngành dinh dưỡng miễn dịch này được không à, về cơ hội kinh doanh ngành dinh dưỡng miễn dịch thì à, à, thảo cảm thấy rất là tự hào khi mà mình à, biết tới cái ngành dinh dưỡng miễn dịch tại vì à, khi mà con người càng ngày càng phát triển à, thì chúng ta luôn luôn hướng tới chăm sóc sức khỏe vậy thì để mà chăm sóc sức khỏe thì uh, uh, hiện nay á, có rất là nhiều cái giải pháp nhưng mà cái giải pháp mà bổ sung dinh dưỡng là một trong những cái giải pháp mà hiện nay nhiều người lựa chọn thay vì mình sử dụng thuốc thì mình ừ. sử dụng những thực phẩm bổ sung dinh dưỡng ừ. để nâng cao sức đề kháng nâng cao cái hệ miễn miễn dịch bên trong của mình ừ. và như tổng cục thống kê cũng có thống kê là hiện nay à, mỗi năm thì cái doanh thu về thực phẩm chức năng cũng như là à, thực phẩm dinh dưỡng mỗi năm mỗi tăng và số lượng doanh nghiệp đang phân phối sản phẩm thực phẩm chức năng thì mỗi năm cũng tăng rất là nhanh ừ. và số lượng thực phẩm chức năng hiện nay á, à, tăng hơn 10.000 à, sản phẩm hơn 10.000 sản phẩm thực phẩm chức năng à, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng vậy thì à, cơ hội để kinh doanh cái sản phẩm về bổ sung dinh dưỡng là rất là lớn ừ. ngoài ra thì à, uh, diễn biến của dịch bệnh cũng như là việc kháng kháng sinh thì nó ảnh hưởng tới uh, sức đề kháng của con người rất là lớn vậy thì mình bổ sung thêm một cái thành phần trong cái alpha lipid này ngoài dinh dưỡng nữa đó chính là kháng thể ừ. vậy thì ờ, cơ hội mà kinh doanh kháng thể để nâng cao sức đề kháng nâng cao hệ miễn dịch rất là lớn ừ. và alpha lipid để bổ sung hai ấy thứ ừ. nhất là dinh dưỡng thứ hai là miễn dịch giúp nâng cao miễn dịch bên trong cơ thể của mình vậy thì à, à, khi mà à, lựa chọn cái sản phẩm để dùng thì bản thân em à, cũng lựa chọn một cái sản phẩm mang lại cái kết quả công dụng thực tế cho bản thân của mình và à, thực tế cho thấy là hiện nay chúng em đang sử dụng sản phẩm mỗi ngày ừ. để bảo vệ sức khỏe và gia đình mình cũng bảo vệ sức khỏe bằng cái sản phẩm này ừ. và à, những người xung quanh những anh chị mà hiểu về sản phẩm alpha lipid Colostem hay là Imofort thì đều mong muốn mình sở hữu cái sản phẩm để bảo vệ cơ thể của mình ừ. à, thì à, đây là cơ hội rất lớn và à, trong tương lai à, 5 năm nữa 10 năm nữa 50 năm nữa thậm chí là à, nhiều năm về sau thì bà con của mình luôn luôn cũng hướng tới cái việc chăm sóc sức khỏe vậy thì cơ hội của mình kinh doanh ngành dinh dưỡng miễn dịch vô cùng lớn ừ. ngoài ra thì à, nói đến à, kinh doanh sản phẩm thì phải hướng tới cái hình thức kinh doanh thì à, hiện nay chúng em đang à, vận hành hệ thống kinh doanh bằng cách là xây dựng hệ thống chuỗi bán lẻ ừ. thì như chị Tâm đã biết đó là hiện nay có rất là nhiều à, những người giàu trên thế giới cũng ừ. như là Việt Nam của mình thì à, họ đang xây dựng những hệ thống chuỗi bán lẻ rất là lớn ở bên ngoài ừ. ví dụ như là KFC, à. Ờ. À, Vinmart hay là à, cửa hàng những nhiều những cửa hàng tiện lợi rồi à, chuỗi những cửa hàng như là thế giới di động chuỗi những hệ thống như là bách hóa xanh về tới từng à, thành phố từng tỉnh vậy thì việc xây dựng chuỗi hệ thống bán lẻ là cơ hội rất lớn để mình làm giàu để mình thay đổi được cuộc sống vậy thì à, à, bản thân em à, thực sự ra là trước đây chúng em làm à, công việc truyền thống như là em là kế toán à, ông xã thì làm thủ kho thì ờ, từ dưới tỉnh lên Sài Gòn thì mình nghĩ là mình sẽ không có cơ hội để mình ờ, mua nhà sống ở Sài Gòn tại vì ừ. mỗi năm thì giá đất nó mỗi tăng ừ. mình làm kế toán không xã mình làm thủ kho thì không có giải pháp nào để mình kiếm được một căn nhà ở Sài Gòn và chúng em ờ, ở trọ ở trên Sài Gòn là hơn 10 năm ừ. nhưng mà rất là may mắn khi mà biết tới niềm may thì chúng em có cơ hội để xây dựng hệ thống bán lẻ à, ở niềm may và cái cái cơ hội xây dựng hệ thống bán lẻ ở đây á là chúng em xây dựng cái chuỗi bán lẻ rất là đơn giản dễ sao chép ừ. và không phải tốn nhiều chi phí mặt bằng ừ. chúng em chỉ cần một cái tấm bảng thôi ừ. cũng có thể xây dựng một cái điểm bán ừ. một cái tấm bảng trí tuệ một cái cuốn tập trí tuệ để mình học tập để ừ. mình học cái cách bán hàng thôi thì xây dựng được một cái điểm bán à, còn nếu như mà nói đầu tư một cái chuỗi bán lẻ về uh, thuê mặt bằng à, mua hàng hóa ra làm một cái kho bãi rất là lớn rồi thuê nhân viên quản lý nhân viên à, như KFC như à, chuỗi bách hóa xanh này nọ thì chúng em không có cơ hội ừ. thật sự là không có cơ hội nhưng nếu như thực sự anh chị nào mình có cơ hội như vậy thì chúc mừng anh chị rất là may mắn còn góc độ của em thì chúng em hiện nay xây dựng chuỗi bán lẻ rất là đơn giản và chúng em xây dựng dựa vào à, nhà của mình mình gắn một cái bảng sau đó mình có tập viết để mình học tập à, để mình chia sẻ cái cơ hội kinh doanh ừ. sau đó mình nhân ra một ừ. cái điểm bán khác ừ. à, của một ngôi nhà nào đó của một người khách hàng họ cũng đã sử dụng sản âm hiệu quả rồi ừ. sau đó họ cũng mong muốn thay đổi cuộc sống và họ à, lại nhân ra một cái điểm bán giống như chúng em là mua một cái bảng rồi có một cuốn sách à, cuốn tập trí tuệ à, mình học tập để mình học cái cách bán hàng và như thế là Ờ, nhân ra điểm bán tiếp theo ở ờ, quán cà phê cũng tạo ra được một cái điểm bán ở ờ, một cái shop quần áo mình có thể có một cái nơi mình ngồi mình chia sẻ với nhau và mình gắn một cái bảng cũng có thể tạo ra một cái điểm bán và như thế chúng em xây dựng được cái chuỗi hệ thống bán lẻ ừ. và bây giờ thì đã có được nhà ở Sài Gòn thông qua cái việc xây dựng hệ thống mà bán lẻ xây dựng những cái điểm bán ừ. để bán hàng À, sản phẩm Alphalibix Colostem cũng như là Infort ừ. à, và chúc em à, hy vọng thì khi anh chị nắm bắt cơ hội à, dinh dưỡng miễn dịch cùng Alphalibix à, nắm bắt cơ hội xây dựng chuỗi bán lẻ cùng với New May thì à, mình cũng từng bước thay đổi được cuộc sống như à, hiện nay chúng em đang có à, và cuối lời cuối thì à, chúng em xin kính chúc à, tất cả các anh chị À, mình có được sự lựa chọn đúng đắn cho mình trong à, tương lai xin à, cảm ơn tất cả các anh chị xin cảm ơn sự chia sẻ của thủ lĩnh Nguyễn Thị Ngọc Thảo và xin chúc cho chị Thảo cũng như là hệ thống của chị Thảo ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa trong cái việc kinh doanh cùng New May thì cũng nhân đây Tâm cũng xin chúc cho các anh chị và các cô, cô chú anh chị mình đang nghe chương trình này cũng nắm bắt được một cái cơ hội kinh doanh cùng New May cùng ngành dinh dưỡng miễn dịch và à, đi theo sự chia sẻ kinh nghiệm của chị Ngọc Thảo là mình xây dựng điểm bán à, đơn giản thôi nhưng mà rất là có hiệu quả để mà có thể xây dựng một cái hệ thống lớn mạnh và có xây dựng một cái sự nghiệp lớn à, cùng với niềm May. À, xin chúc quý anh, quý anh chị khỏe và thành công.